không này không đu chúa rồi đây không này không đu chúa rồi khỏi bàn quá trời cho đu luôn nhưng mà cuộc đời nó phản đổi các bạn ơi nó đổi là cái gì đây trời ơi má ơi khắc la ve đồ vô ngon lắm em hàng mỹ đế bây giờ gì rất là ám ảnh nào đu luôn vậy. thật sự nó cái gì đu đu nhìn ám ám sao á hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với tầng 3 của TH Loài quận 7 Đã lâu lắm rồi Duy không làm thể loại là Vlog thực hành đúng không? Nhưng mà hôm nay ở tất cả những trung tâm của TH Loài có quá nhiều điều mới lạ Nên Duy mới phải ngồi đây đứng đây làm video chia sẻ các bạn những điều mới lạ à, Sau lưng Duy là một khung CT8 Các bạn đã biết khung này nó quá nổi tiếng rồi đúng không? Độc nhất vô nhị luôn, rất là đắt đỏ nha bạn Con Kia Morning thế nhưng bây giờ nó còn lợi hại hơn nó còn ghê hơn cái con Kia Morning nữa là nó mới được lắp thêm một cái vàng máy này kêu là máy uh, BBMS 255 nó cái vàng này là một nét văn hóa của tứ trụ luôn trụ nào cũng có hết các bạn à, ở bên quận 12 á nó là một cái máy rời bên quận Bình Tân nó là cái máy rời mô hình quận 12 quận Bình Tân nó giống nhau nó là đá nhau nhưng mà bên bên à, quận Bình Tân nó chắc quận 12 hiện tại còn ở bên quận 9 á dưới bên này mô hình đi chang đó bên quận 9 cũng mới được nâng cấp con luôn màu đen nha các bạn hình cũng rất là đẹp đẽ sáng sủa này nọ kia thì BBT đánh rất mạnh vô cái hệ cable nói chung á, là nói về chất lượng máy móc thiết bị á, là Duy Nguyễn tự tin rằng BBT thứ nhất tự tin nói của đó luôn một cái sự đầu tư liên tục và những máy rất là đẳng cấp hàng đầu đó à, kết hợp với cái bên là BB S 5000 này này 5000 là kết hợp với cái này nữa thì ở cái tầng này á, nó tạo ra một cái gọi là linh hồn của free weight nó free weight cây cable và tất nhiên có hệ cardio nữa nhưng mà sẽ nói sao nhưng mà cuộc đời nó phải đánh đổi các bạn ơi đánh đổi là cái gì đây trời ơi má ơi khắc la ve đồ vô ngon lắm em hàng mỹ đế tại vì cái biết sao không tức là cái khung CT8 á là Di mua lúc trước là nó full rồi nó là cái khung xịn nhất rồi thì nó không còn chỗ nó lắp gì nữa đó nên mà chúng ta mà chơi đồ mới á là chúng ta phải lắp cái này lắp cái này phải tháo cái này nó là sự đánh đổi vậy thì các bạn hiểu tại sao Di chấp nhận bỏ này không tại vì bây giờ Di rất là ám ảnh nào đu đu mà thật sự mấy cái nhìn đu đu nhìn ám ám sao á mà nói thiệt lòng các bạn ở trong BBT và TH là nó quá trời đồ đu luôn nó đu bằng nhìn cái nội cái tầng này thôi nha nội cái tầng này thôi tôi đu bằng xỉu luôn á cái khung này không đu chúa rồi đây khung này không đu chúa rồi khỏi bàn quá cho đu luôn bên đây có một cặp đu nữa nè đây đây đó bên đây có một cặp đu này quý vị đó rồi bên đây có một cặp đu nữa kìa mà bây giờ thêm cái đu nữa xài sẽ hết đu xài sẽ hết đu thì phải tháo cái này ra mới gắn cái này vô được đó là một sự đánh đổi mà anh này không có rẻ đâu bạn đau tiền lắm chứ phải giỡn đâu đau lắm luôn á mà bây giờ nhìn một cái máy như vậy không còn chỗ để lắp nữa không còn chỗ nào để lắp cái cục đó hết á thua đó nên thôi hy sinh đi mà đu nhiều quá cho mà đi luôn nhưng mà còn cái đu nữa nè nó thằng nhân viên nó làm ăn nó ẩu mấy em cái cây đu này nó không tháo ra nó phải tháo cái đu ra để lắp cái kia vô nó mới đúng bài nói chung hai thằng đều là đu thôi nhưng mà tại sao tháo này tại bên kia nó có một cái y đúc rồi khác cái, cái sai thôi chứ khác cái gì thì nó khác cái sai thôi chụp đu chụp thôi chứ có gì đâu căng nhưng mà giờ này đại loại thôi mệt quá cãi rồi đem đây đem đây đá kéo mình cái nữa không Ồ, mới vô kho thấy cái này là má nóng là làm về video rồi quý vị đưa cái kéo cho anh hồi nãy nhỏ kia lên mặt đầm cái cái cái cái nè nó ghi rõ ràng thấy không nè nè nè nè nó ghi rõ ràng nè cái đơn hàng còn giá luôn nè không nè nó ghi rõ ràng nè mấy em đây đây đây đây GT8 đồ này nọ khung màu đỏ đen đồ này nọ đây đây đây đây đó cắt ra cắt ra gắn vô much much much later rồi rồi, rồi. mệt quá ôi trời ơi rồi mệt quá ơi tháo ra Trời tháo cây đi ra không mệt quá các bạn ơi Đây gắn vô Gắn vô cho người ta đu nha mấy em này gắn ra đó Ai đu gì đó đu Rồi đó nhiệm vụ các em Thì ở ờ, cái máy tập này đó là cái hai hai cái cây bồ hai cây bồ mà lên xuống lên xuống như nè Nó rất thích hợp để tập những cái bài functional Và tập những cái bài cơ cô lập đồ tay trước tay sau chân lưng bụng tùm lum la hết Nhưng mà nó có những cái yếu tố đặc biệt sau đây mà chị phải nói Thứ nhất nó có cây thiết bản cái cây này tập rất nhiều bài các bạn có thể tập uh, squat tập gì gì rô riết gì cũng tập đó là tập đó thì ở cái cây này á, thì bữa nay Duy tập lưng sẽ đề đề ba cho các bạn rồi nha lưng nè đứng dẫn ra tập vô lắm á này tre môn đau nha tên bài tập là gì tên máy ct 8 tre môn đau à. à rồi chán quá dày chán quá chơi rô luôn nói chung hại máy mỹ thì à, anh sẽ không nói di sẽ không nói thêm là nó như xịn sò thế nào đó bạn cái chuyện nó nó bình thường lắm nó cũng giống như mấy cái, cái, cái máy trước của THL thôi nhưng mà bây giờ là cái cục để gắn vô khung Studio Tám, nó giúp cho các bạn tập không cần phải đi nhiều tầng bạn tập một ông một tầng để mà tập riêng tư dứt nghe không Ah! Ah! ok được không ok đúng không rồi sau đó các bạn có thể chỉnh cây thấp xuống để bằng rô bằng squat luôn được mà nay là duy thì uh, tập lưng nha chúc duy tập lưng ở bbt rất nhiều à, hệ cây bồn các yên tâm đi rất nhiều rất rất nhiều nhìn sẽ ngợp luôn đó các bạn không rồi chán quá thì giật strut strut rất nha, đúng không ok đây là cái tác dụng của cây thiết bản đúng không rồi sẵn tiện bonus bạn ở trong ờ, khung trong này luôn nha cái khung ở trong này á nó có cây này để cho con gái tập hít đất bạn nào xem là ghim nữ tâm kinh thì bạn sẽ thấy rồi đó ghế tập hít đất dạ. ok quay lại sau thời gian uống nước bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tiếp với cặp truck handle Sport cho cái máy này đây là một sự kết hợp cũng rất là căn bản nha quý vị rồi có thể tập tùm lum bài luôn rất chuột chiếc gì cũng chơi gì đó chơi rất này nó nó khác nè nó khác so với rất kia là hai tay kéo xéo nè à. ok đó hoặc chỉnh lên với cái tay cầm này là ép ngực quyền hội à ép ngực tập lưng tập ria tập vai tập đủ thứ hết á bạn biết bài gì bạn tập bài đó à, à, không ép à, à ok ok rồi đó giới thiệu những bài hay thôi nha ok sẵn tiện góc quay à, đạt đang đứng ở đó anh giới thiệu luôn đối lập nhau đây sự đó là hoàn hảo nha các bạn ở phía ở phía trước mặt đó là khung đó là khung rắc để tập power tập freeway tập power tập sức mạnh đó tập này tập kia thì đối diện với đó là một khung là cường độ cao đó nên trong buổi tập là kết hợp khung đằng đó khung đằng đây khung đằng đó khung đằng đây xong về ở trong tác là sim đó, có rất là nhiều cái triết lý tập có rất nhiều phương pháp tập và có nhiều cái cách tập đó áp dụng theo những cái lợi thế mà tác là sim đã thiết kế cho quý vị thì rất nhiều rất nhiều cho nên các bạn cứ khai thác thoải mái và các FPT sẽ hướng dẫn các bạn rất là nhiệt tình còn phần Duy Nguyễn thì luôn đầu tư một trung tâm gym để đời nó mang thương hiệu và nó mang những cái gì sứ mệnh của cuộc đời mình đến với gym Thôi, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha các bạn hãy nhìn đi đây là một cái một cái CT8 nó hoàn chỉnh theo tôi nghĩ nó, nó hoàn chỉnh nhất và nó đắt nhất rồi đó nó không còn gì đắt hơn tại sao lần trước á, là duy mua cục này xong đi về nhìn giá thấy cục này rẻ cục này mà thấy cục này tự nhiên nó nó, nó có gì đó nó hay hay là nó mang ra một cái ý nghĩa một cái một cái gì đó nó nó phù hợp là dư đánh rất mạnh như hệ cây bồ đánh rất mạnh như hệ cây bồ nên thôi mới nâng cấp tiếp phòng game mới khai thang khai, khai trường 3 tháng nâng cấp ôm nâng cấp tháo cái cục điện quăng ôm gắn cái module này vô và ngày hôm nay Duy Nguyễn rất cao hứng đứng đây nói với bạn cái module này nó nó tiện lắm nó gần gũi nó dễ tập lắm và tiếp theo những chuỗi video là mình sẽ giới thiệu bạn từng cái hay từng cái hay cho các bạn biết được gym mỹ đế nó nó nó, nó như thế nào thôi đó và cũng là một cái cách mà Duy Nguyễn truyền uh, tải thông điệp đến quý khách hàng của THOL và cũng như